Ở trong à, video trước thì tôi đã à, thiết lập tổng quan cấu hình của cái plugin à, Streamer Pro. Ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó là thiết lập cái Streamer Article cho cái bài viết của anh chị. Và bây giờ mấy chị hãy hướng mắt về màn máy tính của tôi. Ở đầu tiên anh chị cũng đăng nhập vào phần quản trị website của mình nhé. Tôi mở lại để chị dễ hình dung. Và một số anh chị đã xem video của tôi bữa trước nó có hỏi là cái giá hiện tại bây giờ là có giảm hay không. Là anh chị tôi đang ưu đãi đến ờ, đến cuối tháng 8 chị nhé đến cuối tháng 8 <clears throat> là tôi giảm là ờ, 20 phần trăm đến cuối tháng 8 đây chị xem cái giá là giá gốc của nó là gì ờ, là hơn 5 triệu đúng không và giá tôi đang giảm là 497 và tôi giảm tiếp cho chị là 20 phần trăm nữa đấy còn 397 ngàn thì đến cuối tháng 8 chị nhé thì cái chương trình ưu đãi này kết thúc à, thì bây giờ chúng ta lại quay lại cái phần thiết lập anh chị để đăng nhập vào quản trị web của mình anh chị bấm vào phần à, cài đặt cho tôi chọn Sigma Pro cho tôi rồi ờ, tiếp theo anh chị bấm vào phần Add New cho tôi để chúng ta tạo mới uh, một cái Sigma rồi là đầu tiên anh chị chọn cái article đây là thiết lập cho bài viết và sau đó anh chị bấm vào phần next là phần uh, tiếp theo do ở phần uh, enable on là chị bật anh là chị chọn cho tôi cái phần là uh, ôn bài viết nhé chọn tất cả bài viết và tiếp theo là anh chị bấm vào phần uh, next cho tôi rồi sau đó bấm vào phần uh, complex setup ở ờ, đây chính là phần ờ, thiết lập chi tiết cho phần gm ờ, article rồi chúng ta kéo xuống phần này phần article type này chị chọn mặc định là chuẩn xác rồi tác giả là chính xác rồi phần email future email phần shop recursion là chị để phần là là chính xác rồi phần url là để permalink và phần headline để title rồi tiếp theo là phần những phần là phần cái Kashima Article đã thiết lập mặc định cho chúng ta rồi thì tôi kiểm tra thấy là rất ok là anh chị hãy chọn lựa những chi tiết y hệt như tôi nhé và sau đó anh chị bấm vào phần cập nhật cho tôi rồi để kiểm tra xem là phần ờ, Kashima Article của bài viết đã hiển thị chưa anh chị vào Google anh chị chọn cho tôi một cái công cụ đó là gì kiểm tra hôm trước tôi nói là gì là kiểm tra cấu trúc dữ liệu đúng không đây chính là phần ờ, công cụ kiểm tra cấu trúc dữ liệu anh chị nhé anh chị bấm vào đây và chọn phần go to risk result test rồi tôi sẽ vào cái website mà chúng tôi mới thiết lập cái schema đó là website là thabi.edu.vn và tôi chọn đến một cái bài viết như gì nhá đây phần uh, đây kiếm tiền online tôi sẽ bấm vào, vào link bài viết này và tôi copy này bấm sao chép này tôi chuyển lại tôi kiểm tra tôi dán link vào đây anh chị nhé và tôi bấm vào phần uh, chọn uh, máy tính địa bàn đi kiểm tra URL xem chúng ta đã thiết lập phần stream article của bài viết đã chính xác chưa à, và đây chính là kết quả này là màu xanh này trang đủ điều kiện cho kết quả định dạng này rất tuyệt vời ờ, tức là cái bài viết này anh chị nhé là nó đủ điều kiện nó đủ hết thông tin anh chị có thể bấm vào phần xem HTML để hiển thị đây anh chị kiểm tra là thôi à, nó hiển thị tất cả này là HTML của anh chị này và trong video này tôi đã hướng dẫn anh chị đã thiết lập cái streamer article anh chị thấy video là hay hãy à, bấm đăng ký kênh của tôi và hãy chia sẻ đoạn video cho nhiều người cần hơn nữa mời chị học bài tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại